i you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 nhẹ môi thiên hạ là một tội đâu thử nên mê miễn tình yêu sâu thêm lần nữa như ta đang tự giết mình thôi sao em ra đi đâu lại anh chôn này nỗi nhớ em lớn đến như nào ngày lại trôi qua trong không gian im lặng đến như vậy một mình anh phải làm sao và phải như mình anh nhận ra mơ mặn dài vì ôm nỗi nhớ sâu lại để khẽ cùng hai bàn tay chờ che từ lúc em chưa trưởng thành nay em lớn hơn nhiều rồi quay lưng bỏ mặt anh